đánh đi ok đẹp mẹ Chết này mẹ cha nhà mày con điêng này Úi giời ơi mẹ nó cực kỳ cùi luôn anh em ạ con này cực kỳ cùi luôn nhưng mà không biết tại sao nó câu giờ đến mức như vậy nào em này đánh chết đi giết nó đi giết nó đi mẹ ơi giết nó Mày, bóp chết nó đi em ơi Ủa, mày cho mày chết mới được Con gì đây Họ nghĩ đất à Giết nó đi Mày em ơi Em ngồi thực chiến uh, Giết nó luôn đấy giết nó đi Mày, à này Cầu dở quá anh em ạ Đấy, bốn con này bốn cháu Con này đấu cực kỳ cùi luôn nhưng mà nó câu giờ quá Rồi, cho con mồi uh, à, xử chấm luôn